Happy birthday Rainbow Happy birthday Rainbow Happy birthday uh-huh. Rainbow Happy birthday Rainbow yeah. Yeah. Happy birthday Happy birthday ai? Ông ngoại Yeah Chúc ông ngoại sao? Chúc ông ngoại có, có sự như ý uh-huh. cô sắp tuổi sắp tuổi chúc mừng chúc mừng nhật chúc mừng sinh nhật ông ngoại ông ngoại Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you bên đây ai ngoài dạ. chúc mừng sinh nhật mà chúc mọi người vẻ nhiều sức khỏe